năm tàu chiến tử thần của Hải quân Nga. Trong vài thập kỷ qua, Nga đã bắt tay vào một chương trình hiện đại hóa hải quân đầy tham vọng nhằm đẩy mạnh hoạt động, tái trang bị và phát triển các mẫu thiết kế hoàn toàn mới. Quân đội Nga từng được thừa hưởng một lực lượng hải quân to lớn, nếu không muốn nói là cách xù từ thời Liên Xô. Sau một thời gian bị sao nhãng do tình trạng thiếu hụt ngân sách, phần lớn vũ khí từ Liên Xô đã rơi vào cảnh tiêu điều trong suốt những năm 1990. Tuy nhiên, trong vài thập kỷ qua, Điện Kremlin đã bắt tay vào một chương trình hiện đại hóa hải quân đầy tham vọng nhằm đẩy mạnh hoạt động tái trang bị và phát triển các mẫu thiết kế hoàn toàn mới. Nhờ đó, quân đội Nga hiện nay đã chuyển mình mạnh mẽ với sự kết hợp các lớp tàu ngầm mới và tàu mặt nước cỡ nhỏ, lại được bổ sung thêm sức mạnh bởi các tàu chiến cũ hơn, lớn hơn từ thời Liên Xô nhưng đang được nâng cấp với những thiết bị mới. Dưới đây là 5 tàu chiến mạnh nhất của Hải quân Nga ở thời điểm hiện tại. Thứ nhất, B. Belsky, tuần dương hạng lớp Kirov, được đưa vào hoạt động từ năm 1998. Đây vẫn là tàu tác chiến mặt nước lớn nhất thế giới và đóng vai trò soái hạm của hạm đội phương Bắc của Hải quân Nga. Tàu được trang bị đến tận răng với 20 tên lửa hành trình, hệ thống tên lửa chống ngầm, một số loại vũ khí phòng không khác nhau và 10 ống ngư lôi 533mm. Theo báo cáo mới tiết lộ, gần đây, Tàu sẽ được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 phiên bản hải quân và tên lửa hành trình siêu thanh mới nhất của Nga. Thứ hai, Nia Vladimir, tàu ngầm lớp Borea. Nia Vladimir là mẫu đầu tiên của dòng Borea, một biến thể cập nhật cho lớp tàu ngầm chiến lược chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Borei. Tàu ngầm lớp Borei về cơ bản nhỏ hơn và nhẹ hơn đáng kể so với lớp Typhon huyền thoại mà nó thay thế nhưng có tốc độ nhanh hơn và hỏa lực đáng gờm hơn. Nia Vladimir được trang bị là biến thể tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm của các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Tobol M được coi là đỉnh cao của ngành công nghệ tên lửa Nga. Ria Vladimir được đưa vào phục vụ vào năm 2020 và Hải quân Nga dự kiến sẽ biên chế thêm 6 tàu ngầm Borea đến năm 2027. Thứ ba, Kazan tàu ngầm lớp Yasen M. Yasen M đại diện cho lớp tàu ngầm tấn công mang tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân, thế hệ kế tiếp của Nga. Kazan là mẫu sản phẩm đầu tiên thuộc lớp Yasen M và sẽ có 7 mẫu được lên kế hoạch đưa vào hoạt động đến năm 2027. Với ưu điểm phản xạ thủy âm tốt, với ưu điểm phản xạ thủy âm thấp, Yasen M đã thu hẹp khoảng cách về tiếng ồn giữa các tàu ngầm của Mỹ Liên Xô trước đây và Nga đã từng tồn tại trong suốt giai đoạn chiến tranh lạnh và những năm đầu thời kỳ hậu Xô Viết. Thế nhưng, điểm mà Yasen thực sự tạo nên sự khác biệt là ở kho vũ khí đa dạng và đáng gờm của nó, đặc biệt là tên lửa hành trình Khalid mới của Nga với tầm bắn lên tới 450 km cũng như khả năng tương thích với tên lửa hành trình siêu thanh Sikon. Thứ tư, Masan Ustinov Tàu tuần dương tên lửa lớp Slava Mason Utinov là tàu tuần dương lớp Sava thứ hai được thiết kế với triết lý tiêu diệt tàu sân bay, tương tự như lớp Kirov. Ustinov gần đây đã, đã được trang bị lại để kéo dài tuổi thọ của nó. Tuần dương hạm Massa Utinov đóng vai trò như một phương tiện phòng thủ khu vực mạnh mẽ, được trang bị 40 tên lửa từ hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắm 9K33 OSA nó cũng sở hữu một biến thể hải quân của hệ thống tên lửa S-300 gồm 64 tên lửa biên chế cho 8 bệ phóng. Thứ năm, tàu hộ vệ lớp Rimyashi. Rimyashi được trang bị vũ khí mạnh mẽ hơn với các phiên bản tiền nhiệm với hệ thống phóng thẳng đứng. Có 8 ống phóng mới với các tên lửa Khalif và Oni, cũng như khả năng tương thích với tên lửa hành trình siêu thanh Sikon.